Cuộc sống giống vậy đã không công bằng Tao đang nghĩ mày đó Mày từ bỏ ý định điên rồ đó đi Cái gì cũng có giá của nó Nếu như ông trời có mắt Thì người ngồi sau song sắt này phải là hắn Hắn nhất định phải trả giá Trên đời này có món nào mà chị không thể mua được hay không? 3 tỷ 6 tỷ 6 tỷ đồng Biên tạm mà là thứ hai á là không ai chủ nhật luôn Anh biết thứ gì trên đời mà mình không thể mua bằng tiền không? Hả? Đó là sự nghiệp đó Trơn <laughs> Có quý vị nào ở đây ra giá không? 21 tỷ Con rắn độc đây, Chắc chắn định cắn em Dạ đây là Diana là bạn của con Cô bạn Ở đất Sài Gòn này có bao nhiêu nhà hàng Tại sao nhất định phải là cái em thích Ca sĩ mà em muốn đặt hoa em cần Nó tí phá hoại sự nghiệp của em rồi đó Mày mà đụng đến tao tao không cho mày con được sống đâu Không định mà đời sống sánh với đại dương hả Có gan ăn cắp thì phải có gan chịu đòn chứ Thì anh hãy gọi con trà xanh đến đây Và nói rõ xem tôi là gì của anh Chị không thấy anh ấy đã bỏ cả buổi tiệc với chị Chị đã đến với tôi thôi sao Còn gì mà giải thích nữa Thôi đi photoshop cực đỉnh luôn đó Chị Đức Phạm, chị Đức Phạm, có người nói chị liên quan đến đường dây bán dâm này Ai là vậy như vậy? Có những người nghèo đến nỗi thứ họ có duy nhất chỉ là tiền mà thôi